Xin chào tất cả các bạn Vâng, à, thưa các bạn Tì cượt là một trong những phụ âm cuối bất quy tắc rất gì rất chi lá phức tạp có thể các bạn cho nó rất là khó khăn nhưng thông qua bài giảng ngày hôm nay cộng thêm với sự chăm chỉ học tập của các bạn thì tôi nghĩ rằng không có gì có thể làm khó các bạn nắm thành nữ tú của chúng ta. Vâng và hôm nay tôi mời các bạn chúng ta hãy đi sang phần bất quy tắc tì cực. Và trước tiên tôi mời các bạn à, lắng nghe tôi giải thích bất quy tắc nghĩa là gì. Bất quy tắc nghĩa là có thể thay đổi mà không phải tuân theo những cái quy tắc cụ thể nào và khi thân động từ kết thúc bằng phụ âm cuối tư. Gặp các nguyên âm như á, ớ, ứ, thì phụ âm cuối tì cực sẽ được gì biến đổi thành li ử. Cụ thể là chúng ta thấy đây là phụ âm cuối tư đúng không ạ? Khi gặp nguyên âm a, ơ thì là phụ âm cuối tư sẽ biến thành phụ âm cuối dir, đúng không ạ? Phụ âm cuối từ khi gặp ư thì cũng gì được biến đổi thành lư, đúng không ạ? Liều, đúng không ạ? Vậy thì khi nào chúng ta hãy theo dõi xem khi nào thì phụ âm cuối ti cực được biến đổi. Và trong ngữ pháp tiếng Hàn có những ngữ pháp nào? Cô mời các bạn hãy xem cụ thể như sau. Trong ngữ pháp tiếng Hàn được chia làm hai loại, đó là gì? Một là gì? Ngữ pháp gì? Một là ngữ pháp gì phụ âm như gì ạ như cờ tưng cờ ni cố từng chi vân vân và vân vân còn gì ạ ngữ pháp gì ạ nguyên âm gồm những ngữ pháp nào ạ? Đó là a số o sơ dô sơ đúng ạ và gì và ngữ pháp ư rửa cô ử ni vân vân và vân vân đây là những ngữ pháp nguyên âm và đây là những ngữ pháp gì phụ âm vậy khi phụ âm cuối tư gặp các ngữ pháp nguyên âm thì không có gì thay đổi đúng không ạ? Nhưng khi phụ âm cuối tư gặp các ngữ pháp nguyên âm thì có thể thay đổi. Tôi mời các bạn hãy xem phần hình thức sau. Chúng ta có gì động từ tức tả, tức tả có phụ âm cuối là tư đúng không ạ? Kết hợp với gì ạ? ơ, ơ vô đúng không ạ? Ngữ pháp euro ngữ pháp nguyên âm euro vì sao lại không phải là azo mà lại euro vì sao vì nguyên âm đây là nguyên âm ư thì đối với các nguyên âm như ư i ơ e, với gì ạ u e e thường kết hợp với gì với euro thưa các bạn vậy thì khi phụ âm cuối tư gặp nguyên âm ơ e, thì lúc này tư sẽ bị gì? Biến đổi thành li ư ừ, lư đúng không ạ? Thành tư rờ yo. Đây là nghe thưa các bạn. Điều thứ hai, chúng ta có gì? Mút tả, mút tả là gì? Là hỏi han, đúng không? Hỏi, đúng không ạ? Phụ âm cuối cũng là ti cửt, đúng không ạ? Vậy khi phụ âm cuối ti cửt kết hợp với ơ, yo thì lại như thế nào? Cũng trở thành Lý ươi và thành Mu rõ yêu Vì sao? Các bạn thử đọc nhé Tư tỏ yêu Tư tỏ yêu Các bạn thấy như thế nào? Rất là khó phát âm đúng không ạ? Mu rõ yêu Các bạn thấy thế nào? Dễ hơn đúng không ạ? Mu tỏ yêu Mu tỏ yêu ừ, Nó rất là khó khăn Cho nên trong tiếng Hàn đã được biến đổi vì sao? Vì sự phát âm Phát âm làm sao cho nó dễ đúng không ạ? Cất cấp Cotta là gì? Là đi, đúng không ạ? Đi. Cũng là gì? Nguyên âm ơ, cho nên là phải kết hợp với gì? Ơ, đúng không ạ? Thành cơ rồi yêu, thành đi. Vậy thì khi gặp nguyên uh, ngữ pháp nguyên âm ư nì cá thì như thế nào ạ? Chúng ta có tức ta. Cũng tương tự như a do azo, oyo đúng không ạ? Nếu như phụ âm cuối tư gặp các ngữ pháp nguyên âm hoặc là các nguyên âm thì sẽ bị biến đổi từ tư sang gì? Sang lư, sang lư, li ơn, đúng không ạ? Tức ta kết hợp với unica thì chúng ta sẽ biến tư thành ly, ư và chúng ta có từ rư nỉ ca vì nghe, đúng không ạ? Bút ta tương tự như ayo, yo thì cũng trở thành mu rư nỉ ca vì hỏi đúng không ạ cờ ta cũng vậy đúng không ạ vì phụ âm cuối là tư cho nên bị biến đổi thành lư và chúng ta có là cơ rư nỉ cả cơ tư nỉ cả rất là khó đọc đúng không ạ mù rư nỉ cả mù tư nỉ cá cũng rất là khó đúng không ạ các bạn hiểu chưa ạ vì sao mà à, các cái nguyên âm nó đang nguyên vẹn như thế lại bị biến đổi như thế này biến đổi thế kia chỉ đơn giản là vì để cho các bạn dễ phát âm thưa các bạn đúng không ạ nhưng thưa các bạn, không phải là bất cứ cái phụ âm cuối ti cụt nào cũng bị biến đổi nha các bạn. Bây giờ cô mời các bạn hãy sang phần uh, những phụ âm cuối ti cụt không bị biến đổi. Các bạn thấy như thế nào ạ? Ở đây thì có từ tata, pata, mita là từ gì ạ? Tin tưởng, Tata là đóng đúng không ạ? Bata là nhận, Nitta là tin tưởng và Utta là nhận được đúng không ạ? Nhận đúng không ạ? Đây là những gì? Những phụ âm cuối tư có quy tắc thưa các bạn. Có quy tắc là gì? Là không biến đổi đúng không ạ? Chúng ta có nhá, Tata phụ âm cuối là gì? Tư, ti cụt đúng không ạ? Có nguyên âm là a đúng không ạ? nó không biến đổi cho nó vẫn giữ nguyên cho nên nó sẽ kết hợp với gì azo vì sao kết hợp với azo mà không phải ozo vì nguyên âm là a cho nên thành ta tà vô nguyên âm ta tà vô thành đóng đúng không đóng gì đóng cửa đúng không ạ đóng ừ. bắt tà bắt tà nhận đúng không ạ cũng là nguyên âm a đúng không ạ chúng nên cho nên chúng ta sẽ kết hợp với ayo và chúng ta có là pa ta yo đúng không ạ pa ta yo chúng ta phát âm là pa ta yo các bạn hiểu chưa nhận đúng không ạ mita mita là gì là sự tin tưởng đúng không ạ tại sao mita thì tại sao ở thành mitoyo vì sao vì đây là phụ âm cuối có quy tắc tức là không biến đổi đúng không ạ và tại sao lại cộng với ơ mà không cộng với azo? Vì đây là nguyên âm y, đúng không ạ? Chỉ có nguyên âm a, nguyên âm o thì mới kết hợp với gì? Azo, đúng không ạ? Còn nguyên âm gì? ơ, u, ư, i, e, e thì là phải kết hợp với gì? Với azo. Các bạn nhớ điều đấy cho cô nhé. Thanh gì? Mi tỏ yo. Tin tưởng đúng không ạ? Ớt ta. Ớt ta là sự giành được, sự nhận được đúng không ạ? 나는 아, 선생님한테 5만 원을 얻었어. Đúng không ạ? À, tôi nhận được từ cô gì? À, 50 ngàn đúng không ạ? Ơ <laughs> ta nhận đúng không ạ? Thành gì? Ơ tờ vô đúng ơ tờ vô nhận được thưa các bạn. Ta ta ta ta là gì? Đóng đúng không ạ? Khi kết hợp với gì? Với gì? với ngữ pháp nguyên âm có thay đổi không ạ? Tuyệt đối không thay đổi nha các bạn. Thì chúng ta sẽ có là ta ta ta tư nỉ ca vì đóng đúng không ạ? Pá ta pá tư nỉ ca vì nhận mi ta mi tư nỉ ca ố ta ố tư nỉ ca đúng không ạ? Ừ. Bây giờ các bạn đã hiểu chưa? Vâng, các bạn hãy xem ví dụ sau. 저는 팝송을 자주 들어요. 저는 팝송을 자주 들어요. 들어요 ở đây có từ cơ bản là gì ạ? Vâng, chính là tức ta, đúng không ạ? Là động từ tính từ hay là danh từ ạ? Vâng, là động từ, là từ nghe, đúng không? Tôi thường nghe gì? Nhạc pháp sông, nhạc pop, đúng không ạ? 아침마다 집에서 학교에까지 아침마다 집에서 학교까지 걸어요. 아침마다 집에서 학교까지 걸어요. Tôi thường đi bộ từ nhà đến trường vào mỗi bữa sáng, đúng không ạ? 걸어요 có từ cơ bản là gì ạ? Chính là 걷다, đi đứng, đúng không ạ? Vì sao lại biến đổi như thế này? Vì đây là phụ âm cuối bất quỷ tắc có thể thay đổi đúng không ạ? Vâng, bây giờ tôi mời các bạn đi vào phần luyện tập sau nhé. Chúng ta có gì? Cấp ta. Kết hợp với gì đây ạ? Đây là cái gì ạ? Vâng, lúc nãy cô đã giải thích với các bạn. Đây chính là gì? Ngữ pháp phụ âm. Đúng không ạ? Ngữ pháp phụ âm. Đúng không ạ? phụ âm tức là sư nư pư đấy nguyên âm tức là a ơ yo e đấy là nguyên âm đúng không ạ giống như bên mình đấy đúng không ạ cốt ta cốt ta có được biến đổi không ạ có đúng không ạ nhưng khi gặp các gì các ngữ pháp phụ âm thì có biến đổi không không ạ thì chúng ta sẽ nói như thế nào ạ chúng ta sẽ loại bỏ gì ta và kết hợp với sum nỉ ta thành cớt sum nỉ ta đúng không ạ còn khi chúng ta kết hợp cốt ta kết hợp với ayo unica useyo thì như thế nào sẽ bị biến đổi vì sao vì cốt ta là phụ âm cuối bất quỷ tắc các bạn nhớ vậy cho cô nhé thành cơ rò yo cơ rư Cơ rư xẻo. Đây là gì? Cơ rồi vô là câu trần thuật. Tôi gì? Đi. Cơ rư nì cá vì đi. Cơ cơ rư xẻo là câu mệnh lệnh hãy đi. Đúng không ạ. Tức ta. Tức ta cũng vậy. Khi kết hợp với gì? Ngữ pháp nguyên âm. Phụ âm. Kết hợp với ngữ pháp phụ âm thì cũng không biến đổi. Sẽ có là tức sùm đi ta. Còn khi kết hợp với các ngữ pháp nguyên âm như ayo, oyo, unika, useyo thì sẽ được biến đổi thành 들어요, 들으니까, 들으세요. 묻다, 묻다 tương tự cũng như thế, chúng ta sẽ có là 묻습니다, 물어요, 물으니까, 물으세요. Đúng ạ. 따따 cũng như vậy, đúng ạ. Chúng ta sẽ có gì? 따습니까, 따따요, 따뜨니까, 따뜨세요. Tại sao ở đây lại tự nhiên lại biến đổi thành li ul hết mà? Nếu kết hợp với các ngữ pháp nguyên âm, đúng không ạ? Nhưng tại sao ở đây lại không biến đổi vẫn cứ uh, ta tư nì ca, ta tư xéo, ta tà vô? Vì sao ạ? Bạn nào biết? Vâng, đúng rồi. bạn rất là giỏi. Vì không phải bất kỳ phụ âm cuối từ nào cũng bị biến đổi đúng không ạ? Đây là những gì? Phụ âm cuối từ có quy tắc. Có quy tắc thì không được biến đổi. Cho nên dù có gặp gì ngữ pháp phụ âm hay là dù có gặp ngữ pháp nguyên âm thì cũng không bao giờ thay đổi đúng ạ? Chỉ có là chỉ có điều thay đổi là gì? Có phụ âm cuối thì như thế nào, không có phụ âm cuối thì như thế nào? Nếu như kết hợp với các uh, ngữ pháp phụ âm cuối, à, nguyện phụ âm thưa các bạn. Xin lỗi các bạn. Basta, basta cũng vậy, như thế nào ạ? Có phải là pasumnika parayu para pa pamurunika một paruseyo đúng không? Không đúng ạ, vì sao? Nghe cả cách phát âm các bạn cũng đã thấy, thấy khó rồi đúng không ạ? Biến đổi làm sao được đúng không ạ? Chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có là 빠습니다. 빠따요. 빠뜨니까. 빠뜨세요. Vì sao? Vì đây là phụ âm cuối quy tắc không được biến đổi đúng không ạ? Ừ. Các bạn nhớ nhá, nếu có những nguyên âm thì các bạn phải cho phụ âm cuối tư này lên để đọc thành ba tư xẻo ờ, đúng ạ ba tư nỉ ca ba tài ờ, đúng ạ đây là cách phát âm nhé ba tứ xẻo ờ, đúng chưa ừ. các anh hiểu chưa vâng bây giờ chúng cô mời các bạn hãy đi sang phần luyện tập thứ hai các bạn hãy hoàn thành những câu sau đây 저는 모르는 것이 있을 때는 보통 정 씨에게 어떻게 땡땡 묻다. Các bạn xem là nó sẽ được biến đổi như thế nào nhé. 저는 모르는 것이 있을 때 저는 là tôi 모르는 것이 tức là tôi không biết cái gì. 있을 때 là lúc. 보통 thường Trương Sieke hỏi bạn gì? Trường, đúng không ạ? Thanh 물어봐요. đúng không ạ? 저는 모르는 것이 있을 때 보통 trường 씨에게 물어봐요. Tại sao lại 물어봐요 mà không phải là 물어봐요? Vì mutta là gì? Là phụ âm cuối bất quy tắc. Đơn giản các bạn nghĩ như thế nhé. Mutta ở đây là có gì? Mutta, 물어보다 là có gì? Mutta kết hợp với gì ạ? Ơ 봐요. 어 봐요. 물어봐요. 저녁 식사 후에 1시간 동안 공원을 à, như thế nào ạ? 껐다. Chúng ta sẽ có là 저녁 식사 후에 1시간 동안 공원을 걸었습니다. Đây là thì thì gì ạ? Thì quá khứ đúng không ạ? thì quá khứ đúng không ạ? 저녁 식사 후에 1시간 동안 공원에 걸었어요. 걸었습니다 là gì? Từ cơ bản của động từ tính động từ cất Đúng không ạ? Cơ tá. Tôi đi dạo ở công viên một tiếng sau khi ăn tối. Đúng không ạ? 저는 운전할 때 보통 라디오를 땡땡 듣다. Chúng ta phải biến đổi như thế nào ạ? Vâng, à các bạn để ý nhé, ở đây đây là gì? Đây là gì? Đây là ngữ pháp nguyên âm, đúng không ạ? Sumnita là ngữ pháp nguyên âm. Nhưng tại sao uh, cốt tà khi kết hợp với ngữ pháp nguyên âm mà lại bị thay đổi? Vì sao? Vì đằng trước có phụ âm. À, à, à, đây là ngữ pháp phụ âm nhưng mà vì ở đằng trước lại là ngữ pháp nguyên âm là thì quá khứ ớt cho nên là sẽ được biến đổi. Các bạn hiểu chưa ạ? Các bạn nhớ điều này nhé. 저는 운전할 때 보통 라디오를 듣습니다 không được biến đổi vì sao? Đây là ngữ pháp phụ âm cho nên không biến đổi. Tôi thường nghe đài lúc tôi lái xe, đúng không ạ? Bây giờ tôi mời bạn, các bạn đi sang phần tiếp theo. Các bạn đây thấy là đây là cái biểu tượng gì ạ? Vâng, ngân hàng đúng không ạ? Cô thì cô không biết uh, tiếng Anh. Vâng ạ, nhưng mà cô, cô biết tiếng em rất là giỏi đúng không? <laughs> ngân hàng là banh đúng không ạ? 은행은 3시에 문을 땡땡 닫다. Chúng ta phải nói như thế nào? 은행은 3시에 문을 닫아요. Tại sao không phải là 닫아요? Vì 닫다 tư là phụ âm cuối quy tắc. các bạn nghĩ đơn giản là như thế nhé ngân hàng sẽ đóng cửa vào 4 giờ đúng không ạ 저는 클래식 음악을 땡땡 잠이 와요 ừ. 음악 thì làm như thế nào phải nghe đúng không ạ nghe tức là tức tà đúng không ạ nghe thì chúng ta phải nghe như thế, thế nào 저는 클래식 음악을 들으면 들으면 잠이 와요. 들으면 들으면 đây là gì ạ? Đây chính là ngữ pháp nguyên âm ư miên miên đúng không ạ? Vì là ngữ pháp nguyên âm cho nên tức ta ti cực sẽ được biến đổi thành lý ưn đúng không ạ? chúng ta có gì tứ ta kết hợp với gì ạ vì có phụ âm cuối cho nên được kết hợp với ư miên nếu thì nếu nghe nhạc cổ điển là tôi buồn ngủ đúng không ạ nếu nghe nhạc cổ điển là tôi buồn ngủ thường thường à, khi các bạn um, đi ngủ các bạn khó ngủ các bạn nghe nhạc cổ điển rất dễ buồn ngủ đúng không ạ rất là du dương rất là êm dịu cho nên là khiến các bạn ngủ ngon đúng không ạ vâng bây giờ tôi mời các bạn đi tiếp 설날에 할머니께 세뱃돈을 딴딴딴 빠따 설날 các bạn phát âm sơi sơi lai là cái gì ạ là ngày tết đúng không ạ sơi lại để sơi là để đây là khi các bạn phát âm sơ là đấy sơ là đấy sơ là để 할머니께 세뱃돈을 받았어요. Tôi được bà mừng tuổi vào ngày gì ngày Tết. Sơi là đây là ngày tốt, ngày Tết thưa các bạn. Hai mơ nì ke là bà đúng không ạ? Ke là từ tôn kính đúng không ạ? Xe bét tôn. Xe bét tôn là gì? Tiền gì? Tiền mừng tuổi đấy. xe bê tổn tiền mừng tuổi đấy là các bạn học sinh các bạn nhỏ rất là thích đúng không ạ đây đây là cái túi túi tiền mừng tuổi của bên Hàn Quốc đấy rất là đẹp đúng không ạ ừ. À, xe bê tồn các bạn có thể đọc phát âm theo hai là à, hai kiểu các bạn có thể đọc là xe bê tồn đúng không ạ xe bê tồn cũng có thể là xe be tồn xe be tồn nhưng mà thường đọc là xe bê tồn đúng không ạ 받았어요 đúng không ạ vâng Vừa rồi Dạ vâng, vừa rồi các bạn cũng đã được cô hướng dẫn à, làm thế nào để sử dụng tư bắt quy tắc đúng không ạ? À, cô chỉ lấy được những ví dụ cụ thể ba à, bốn ví dụ như thế thôi. Vì sao? Vì thời gian không cho phép. Cho nên à, nếu như các bạn muốn biết nhiều hơn thì mong các bạn hãy à, nhấn like và đăng ký kênh Adi Rằng 2 để có thể gặp được cô và cũng có thể trò chuyện với cô hoặc là cũng có thể hỏi han cô. Và pay, Facebook của cô mang tên là MC Phi Lan hoặc là uh, Văn phòng luật Phi Lan cũng được. Thì là các bạn uh, sẽ vào page của cô, cô cũng có thể trả lời cho các bạn. MC Phi Lan của cô thì thường có một mặc cái áo dài màu đỏ vâng đó là cái cái cái cái page của cô mong các bạn có một ngày thật là vui vẻ